xong rồi tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp cho các bạn được xem cái ngoại thất bên ngoài cũng biết đây thì những lỗ lớn phía sau á và bên dưới bếp bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống như cái trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta bữa tao biết thiết kế có lò nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng là vệ sinh đây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 nếu mà khắc phục vấn đề về pin đó thì khi mà các bạn biết là với hàng chúng tôi đây mua cái pin này thì các bạn sẽ được tặng một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V thì với cục nguồn này các bạn có thể ghim vào điện và ghim vào cộng cộng giờ đây tôi làm sẵn với không bếp để có thể sử dụng trực tiếp mà không cần đến pin đây mình sẽ ghim vào ổ điện và đầu giờ tôi làm sẵn đây đây cả hai bếp đều đã đạt nhiệt độ cao nên là cái ngọn lửa nó đã tự động giảm nhỏ lại độ trái của tôi đây là 300 độ bên phải của tôi là 320 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí á, cái que cảm biến tiếp số với đáy nồi mà nó sẽ cho cái nhiệt độ khác nhau thì ở đây á, tôi sẽ lấy pin cho các bạn xem bếp sử dụng nguồn 3V vẫn hoạt động bình thường